À, xin chào các bạn Hôm nay mình à, sẽ giới thiệu cho các bạn một ừ, cái module nhỏ mình viết trên Autolib Nó giải quyết cái vấn đề là làm đường à, Tôi lấy ví dụ là khi làm đường chúng ta có mặt cắt dọc, mặt cắt ngang Nhưng mà cái sự thống nhất giữa bản vẽ phát hành lần 1 và phát hành lần 2 à, Tôi đặt ví dụ là có trường hợp thay đổi cho nên là người ta sẽ phát hành cái file đợt 1 và file đợt 2 như vậy để kiểm tra được cái sự thay đổi giữa cái file cấp lần 2 và lần 1 ấy, nó thay đổi chỗ nào thì thông thường chúng ta kiểm tra bằng cách là xóa là khi in ra bản vẽ chúng ta xóa hoặc là chúng ta bật hai cái file lên chúng ta xóa xóa từng cọc từng tím một từng vị trí một thì cái việc này để một cái mặt sử dụng một mặt cắt dọc mà đi xóa xong một tuyến ờ, tuyến càng dài thì càng nhiều thì càng tốn thời gian và đặc biệt là làm khu dân cư thì rất nhiều tuyến thì cái việc kiểm tra này là khá là một cái vấn đề nan giải khó khăn mất thời gian tuy nhiên để giải quyết cái vấn đề này thì tôi có viết một cái đoàn chương trình bằng Autolib thì nó giải quyết cái vấn đề như thế này cái đầu tiên ấy, thì chúng ta upload cái phần mềm lên khi loát lên thì nó sẽ có bảng hiển thị là hướng dẫn thì chúng ta đánh lệnh là SS SS là viết tắt của chữ so sánh và chúng ta pick vào góc trên bên trái của bản vẽ cũ rồi góc trên bên trái và góc dưới bên phải của bản vẽ mới chúng ta làm hai lần cho hai bản vẽ thì chúng ta chỉ khoanh những cái vùng mà chúng ta cần so sánh thôi thì bản vẽ nó sẽ thay đổi vì ở đây cái mặt cắt này nó có sự thay đổi thì nó sẽ báo là bản vẽ thay đổi và nó sẽ là highlight thành màu đỏ những cái vị trí thay đổi nhé đây những cái vị trí những cái tách màu đỏ đã được highlight lên có nghĩa là cái mặt cắt mới ban hành sau nó có sự thay đổi ở khu vực này thì tuy nhiên những cái vùng mà nó không thay đổi thì nó không làm gì cả và nó để nguyên cái màu của mặt bản vẽ thiết kế thì những cái vị trí màu đỏ này đó là những cái vị trí thay đổi và bây giờ chúng ta sẽ copy cái những cái text màu đỏ này chúng ta qua bên cái bản vẽ cũ chúng ta so sánh nha và đây rồi như vậy là cái bản vẽ cấp lần 1 nó là 2.94 thì lần 2 có sự thay đổi thì những cái vị trí thay đổi này chúng ta so đấy đều là sự khác nhau những vị trí không thay đổi thì nó gần như không có vấn đề xảy ra đối với cái màu rồi như vậy công việc so sánh giữa hai mặt cặp cặp lần một và lần hai đã được giải quyết xin chào các bạn